khu vực à, đường này là Tân Lợi nha cả nhà ở đây là tại Tân Lợi rồi và ở đây thì à, như các nhà được biết là khu vực xung quanh khu công nghiệp BKMX Đồng Phú và khu vực uh, à, BKMX Đồng Phú này là một trong những cái vị trí mà đất địa cũng như là vị trí mà nóng đang được tất cả những cái nhà đầu tư tập trung vào đây mà kinh doanh buôn bán à, cũng như là tập trung vào đây mà mua đó mà kinh doanh thì à, ở tại vị trí trên, trên tuyến đường Tân Hòa Tân Lợi này thì mình có rất là nhiều lô nha cả nhà có rất nhiều lô và giá bán thì cũng khác nhau ạ tại những vị trí khác nhau thì giá sẽ khác nhau ví dụ như mình hiện tại đang có là một lô gốc ở tại Tân Lợi gần dưới ngã ba mà khu vực mà tái định cư á thì giá là 135 triệu trên một mét và một lô là lô đó là lô gấp ngang 10 sau 44 giá là 135 triệu trên một à, một mét mét ngang à, lô này là 1 tỷ 2 10 nhân cho 65 và một lô nữa ở Tân hòa thì lô đó có giá là 185 triệu trên một mét ngang và diện tích là 20 à, nhân cho 44 à, thì mình cũng có làm những video trước rồi thì à, vừa nói vừa khu công nghiệp Bigamex Đồng Phú là một trong những khu công nghiệp mà hiện tại đang được đẩy mạnh đẩy nhanh tiến độ để mà làm cũng như là hoàn thành hoàn thành nha cả nhà hoàn thành đó mà đưa vào uh, triển khai VMX đưa vào triển khai và đến đầu uh, năm 2022 thì VMX sẽ tiến hành thì uh, mỗi uh, lô đất mình sẽ quay uh, một đoạn ngắn video để cho cả nhà uh, cùng nắm cũng như là cả nhà cập nhật thông tin còn về khung nghiệp VMX thì mình sẽ làm những video sau và mình sẽ chia sẻ uh, tiếp tục cho cả nhà rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà rồi xin chào và hẹn gặp lại các nhà vào những video sau ạ